Hello, xin chào tất cả anh em nhé Đến với kênh của Tấn Phạm CVV ờ, Hôm nay Tấn ờ, chia sẻ tới anh em ờ, về bộ môn ờ, bài lá Trên tay Tấn đang cầm là một bộ bài Anh em nhìn đang cầm là một bộ bài hoàn toàn là xanh chín Đây là một bộ bài chợ hoàn toàn là xanh chín anh em nhé Bây giờ anh em cùng theo dõi clip của Tấn à, Chia này Đánh 4 năm nhà đều được anh em nhé Đó Chia xanh chín Như này là anh em lên bài là xanh chín Đánh liêng đúng không ạ uh, xanh chín ok ván này coi như là bài của mình chỉ có mấy điểm thôi 8 3 điểm ok 3 điểm bài mình thua Đó, anh em nhìn nhé thua bài thì phải úp bài và nọc thôi đúng không thì ờ, khi úp bài và nọc ván này mình thua ai chia cũng được tôi không cần biết anh em nhé ai chia cũng được không cần biết nhưng tấn phạm ván sau sẽ đòi lại những gì đã mất của ván này Đấy, bộ bài hoàn toàn là thanh chín này người ta kênh cắt thoải mái đúng không bây giờ mình chia bài này chia 1 2 3 4 chia 5 6 7 8 9 nhà đều được đánh bài liêng anh em dùng cái này thì cực kỳ hiệu quả này đó ván bài này mình 9 điểm rồi thì không cần phải hỗ trợ làm gì 9 điểm là tố đuổi làng thoải mái ăn tiền rồi tiếp theo anh em cùng theo dõi Tuấn sẽ chia sẻ với anh em cái mánh khóe bài trợ anh em vẫn có thể đánh được nhé bí quyết để anh em có thể đánh được bài trợ trong bộ môn đánh liêng à, bài nào cũng được anh em nhé 100% luôn nếu mà anh em nào có thắc mắc thì có thể là kết bạn Zalo số hotline trên màn hình 086802 từ quý 5 0974 43 từ quý 9 gặp Tấn Phạm CBB à, ván này cũng 9 điểm rồi thì coi như là khỏi cần khỏi cần phải là công cụ gì cả 9 điểm là quá to rồi quá nhà này đúng không đấy. đây là đang đánh xanh chín anh em nhé còn à, anh em cũng theo dõi tiếp để biết được cái kết quả kết quả của một cái bộ môn này bài nào cũng đánh được anh em nhé 100 phần trăm cái công cụ này để hỗ trợ cho tất cả anh em đang đi đánh bài mà đỡ thua tha đó như ván này này ván này thì của anh em 10 điểm như thế này không điểm như thế này thì đánh cái gì đánh đấm cái gì đúng không ạ ok không điểm thì không điểm tố này tôi đi tôi chia bài tôi đi đầu tôi tố này mà này tôi đánh tôi thừa 200 nghìn này à thừa 200 nghìn ok à biến thành con 9 anh em thấy không à, chia sẻ luôn tới anh em để không làm mất thời gian à, trên tay của Tấn Phạm đang là 9 nước 9 nước là có thể là rất to rồi không cần phải xem bài của đối phương này đúng không đánh liêng bài của mình đánh đường dài mình hơn người ta ở rất nhiều thứ thì ờ, chia sẻ luôn tới anh em đây trên màn hình anh em đang nhìn là một cái con ví đổi bài ví đổi bài chống ồn anh em hoàn toàn là không nghe thấy tiếng ồn ví đổi bài chống ồn hàng của Nhật luôn nhé này ví đổi bài chống ồn à, anh em có thể là đựng tiền đựng tiền các kiểu ở trong đây đựng vào đây hai ba chục triệu vẫn được nhé này ví rất là nhỏ gọn anh em có thể cầm trên tay Đấy, cầm rất vừa tay rất là đẹp luôn này à, ví này ra của Nhật đây là ví ờ, anh em nhìn nhá cái ví đổi bài này thì nó có tác dụng là có chân sạc đầu cuối luôn để anh em sạc pin anh em nhìn trên sạc này trên trên sạc Samsung à, trên sạc Samsung cho nên anh em có thể sạc pin thoải mái luôn không phải lo vấn đề gì cả Đấy. cái ví đổi bài này vì sao có tác dụng gì thì anh em ờ, cùng chia sẻ đây à, vừa nãy là con chín này con chín này khi anh em à, đi chơi thì anh em cầm như thế này đấy anh em cầm bài như thế này anh em chỉ cần để nhẹ vào cái cửa đổi này anh em nhìn này là nó sẽ tự đổi con 9 ra và con 10 vào đó, rất là kín con 10 lại lên trên tay của Tấn rồi này đó đúng không thì nguyên lý hoạt động của nó làm sao đây cái ví đổi bài này anh em nhìn kỹ nhé này đây nó có một cái mép này đấy xung quanh đều có mép hết đều có cái mép nhưng cái mép bên này nó sẽ có tác dụng là anh em nhìn nhé đây là con con 10 đúng không anh em chỉ cần đưa nhẹ vào đây cái này đưa theo cái đường dưới này anh em sẽ đưa theo lá bài theo cái đường dưới của cái da này là nó sẽ tự hút vào bên trong nó có một cái motor của Nhật nó chống ồn nó tự hút vào đấy là nó tự đổ con kia ra anh em nhìn tốc độ của nó rất là nhanh anh em nhìn này làm làm làm nhanh cho anh em này đấy chỉ cần 0,001 giây thôi anh em chỉ cần đưa lá bài nhẹ vào thôi là nó có thể là hút lá bài kia ra rồi hàng này của Tấn là hàng chống ồn hàng của Nhật Bản luôn và tất cả bên Tấn Phạm CBB là cung cấp những cái đồ chơi cờ bạc bịp về bộ môn bài lá cho tất cả anh em đang đi chơi hôm nay Tấn chia sẻ với anh em là một cái ví đổi bài giá cực kỳ ưu đãi anh em nào nhanh tay kết bạn Zalo số hotline trên màn hình 0974 43 tiếng cuối 9 086802 tiếng cuối 5 cái link Zalo ở bên dưới anh em chỉ cần click vào đấy và là anh em có thể vào được Zalo của Tấn Phạm CBB rồi thì khi vào Zalo anh em yên tâm là bên Tấn bán hàng uy tín cho nên là anh em có thể là gọi video xem hàng trực tiếp sau đó thì à, đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền đó cái ví đổi bài này thì bên Tấn sẽ bảo hành cho tất cả anh em là một năm lỗi đổi mới luôn anh em nhé lỗi đổi mới luôn trong vòng một năm trừ khi anh em ngồi anh em đè lên nó thì rất là khó nhưng anh em bảo quản thì yên tâm là motor của nó hoạt động rất là bền đó thì anh em à, nào đang xem kênh của Tấn Phạm CBB thì à, nhớ đăng ký kênh và like comment những cái câu hỏi mà anh em cần hỏi Tấn sẽ chia sẻ tới tất cả anh em Đấy, công ty của Tấn Phạm thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn anh em nào rảnh thì có thể lên giao lưu chia sẻ những cái kỹ năng về bộ môn bài lá tính là thợ đánh bài lá cho nên chia sẻ với anh em những cái đồ chơi hiệu quả nhất hiện nay đó. anh em nào ở xa thì có thể là gọi video và có thể là gửi hàng cho tất cả anh em trong vòng 24 giờ à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em